giới thiệu cho các bạn một cái loa Audio Commander đình ông đến từ Mỹ thì loa này sử dụng với mục đích là mình có thể là uh, đi du lịch nè hát hò nè giải trí tại nhà à, thì trong quá trình mà mình uh, inbox cái loa thì nó sẽ có hai cái mic một mic là đeo tai như thế này và một mic là dùng để hát karaoke wireless hai cái mic ha mic này có thể sử dụng với trong quá trình là giảng dạy hoặc ờ, là mục đích nào đó hoặc là mic hát có một quyển uh, hướng dẫn sử dụng uh, cho loa và cuối cùng là một cái à, áo để bọc uh, chống mưa nó có công suất tới 200W và thiết kế bằng thùng gỗ với bộ khuếch đại Class D củ lô bass ở dưới này là 3 tấc và củ lô trap là 0,25 tấc có EQ 3 băng tần chuyên dụng trên này điều chỉnh rất là thoải mái low mid và high thời lượng pin của mình tương đương với 8 hoặc là 10 tiếng có thể sử dụng với cái này ok đầu tiên mình sẽ có một màn đèn led hiển thị ở trên này mình có ba chức năng như này USB SD kẹt và Bluetooth tiếp theo trên này nó có 6 nút đầu tiên là master âm lượng tổng Tiếp theo là nút âm lượng của những cái chức năng USB, SD và hoặc là Bluetooth ở trên này tăng giảm to nhỏ đầu vào. Tiếp theo, nó sẽ có mic uh, wireless 1, wireless 2 là của uh, loa này. Và tiếp theo là hai cổng mic là một lại hai. Ở đây là những cho những dành cho những cái mic uh, mình input vào hoặc là guitar vào, mình có hai cổng uh, input đầu vào ở đây. Sáu nút bên này, đầu tiên nó sẽ là nút reverb, tăng giảm ít reverb ở trên này là cái chế độ vang cho mình đó. Tiếp theo là âm lượng của uh, up in 1 và up in 2 thì khi mà mình cho tín hiệu cấp nhạc vào từ bằng cổng up này thì tăng giảm ở đây. Và cuối cùng là ba nút low, mid, high, giải trầm, giải trung và giải treble và những cái nút còn lại này cái này thì là trộn nè rồi à, lặp lại nè pau nè cái này play à, qua bài và chuyển bài ở trên này đầu tiên thì nó sẽ có nút on off để ờ, mở nguồn và tắt nguồn cái lo này cổng ờ, này là cổng layout để mình có thể là cắm qua dây để mình có thể output cái âm thanh đó ra cái thiết bị điện thoại hoặc là mình livestream hoặc thu lại qua cái âm thanh rồi bên này thì nó sẽ có mid wallet 1 và wallet 2 tiếp theo trên này là up in in 1 và in 2 3.5 và in RCA bên này là cổng USB để cấp nhạc từ máy vi tính vào cổng USB nè rồi cổng uh, cắm thẻ nhớ nè rồi ở đây là cổng uh, USB 5V. Cuối cùng là hai cổng input line 1 và line 2 có thể là cắm micro hoặc là cắm nhà đèn guitar vào. Ok về thiết kế về phía mặt trên thì nó sẽ có một cái quai nắm rất là chắc chắn như thế này. Phía hai bên thì sẽ có hai cái anten để bắt một mic ờ, wireless đeo tai như thế này và một mic wireless dùng để hát. Phía sau thì nó sẽ có một cái quai kéo để mình nắm và kéo đi. Ok thì bây giờ mình sẽ test một đoạn nhạc. Không gặp lại nhau nữa, hàng cây bên hiên vẫn đứng trông theo bóng người nơi phương xa. Liệu rằng em vui ờ, hơn, à? liệu rằng em có thể là em không thể xót xa Tới nhạc remix nè Thì bây giờ mình sẽ à, hát một đoạn Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vượt tắt Sâu trong màu mắt có chút tiếc nỗi phút cuối chỉ vì Em đau hè sai em đau thèm mãi để trái tim đau oh, oh. Ok nếu các bạn muốn sở hữu một cái loa để dùng để giải trí uh, hát ngoài trời du lịch thì hãy liên hệ đến số điện thoại 0926 464549 hoặc là nhắn tin alphabet bellstudio.vn Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.